công viên nước Bình Dương Nơi đây à, thì điểm du lịch đều là mát mẻ lắm mọi người Mọi người thấy Quá trời luôn giờ này à, chưa tối lắm cá quá trời luôn ở đây à, cái đường này là cái đường led hôm tết đẹp lắm nha còn đây là cái đường lớn nha mọi người à, cái đây là cái chỗ à, trọng trọng điểm cũng như trung tâm à, mọi người nhìn thấy à, cá rất là nhiều nha cá to kìa kế bên đó mọi người thấy có cái chú à, bán ba cái à, thức ăn cho cá thì à, lại đây mình mua à, cũng giống như là mình à, giải trí thì à, có con nhỏ đưa đến đây thì mình mua một bịch rồi à, cho tụi nhỏ nó ngồi cho cá ăn à, một bịch thì ờ, có 10 ngàn thôi nha mọi người à, có 10 ngàn mà mình ngồi mình cho nó ăn rồi mình ngắm nó à, mình nghĩ là dư vốn mà rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha à, mọi người thấy à, đây là cái đoạn đường đi ngoài nè à, còn bên trong mọi người thấy không cũng có một cái đoạn đường đi à, thì nơi đây á, mọi người tổ chức họp ngoài trời đông người thì nó rất là vui nha và thoáng mát nữa mọi người thấy không ghế để cho ngồi đó. nhiều lắm nói chung à, đến đây mà tụ nhốt này kia là hơi bị im á người cho thuê lo kéo đồ có đầy đủ hết à, đường này mình trượt patin mướn xe đạp thì à, năm nào cũng vậy tới 30, à, 30 à, tháng 4 và một tại tháng 5 thì rất là đông luôn à, có ca sĩ Đô Tô xa xa là mấy cái quầy người ta bán kem đây bán kem dừa mọi người mình chỉ đi đường lớn thôi còn đường nhỏ bên trong á mọi người đi còn nhiều chỗ để chơi lắm uống đồ bình thường à, đằng kia có anh đang à, cho thuê lo kéo kìa tại mình đi à, ngày thường à, thì mọi người thấy cũng ít người và bây giờ cũng chưa có tối thường thường là đến tầm khoảng 6 7 giờ là đông lắm nhưng mà 6 7 giờ thì mình quay giờ đó không có rõ nữa mà gimbal thì nó quay nãy giờ nó cũng hết pin này. mình cầm tay nó hơi lắc à, mọi người xem video cũng thông cảm nha quay hết cho mọi người xem tại mình cũng đi tới trễ quá à, đây là hồ nước nè mọi người thì ở đây nó có cái tên là công viên nước là do nó có à, cái đài phun nước đó. nhưng mà lâu nay mình không biết là nó có phun hay không còn giờ này là không có phun giờ họ để súng với à, nuôi cá nhiều lắm rất đẹp luôn mọi người phun nước là mà gắn đèn nữa đẹp lắm mọi người thấy không hồ rất là cao à, tầm khoảng một mét hơn có bắn thiếu không chị mới lại thôi bởi vì chị không biết kem thập cẩm kem khối kem dừa 4 một tây tháng 5 mà năm nay nếu mà ngay thứ bảy chủ nhật là còn nhiều nữa chưa coi lịch ngay luôn hả nếu mà ngay luôn thì à, chắc mấy ngày à? ba ngày có à? bây giờ thì tối quá rồi quay cũng hết thấy rồi video mình xin kết thúc đây nha à, mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như bình luận để ủng hộ mình nha à, hẹn mọi người à, những cái video sau à, vào 30 tháng 4 và 1 tây tháng 5 mình sẽ đến đây mình quay à, để cho mọi người cùng xem nha